clip sau đây Tuần Macau sẽ hướng dẫn anh em cách đeo nhẫn và cách sử dụng nhẫn để sử dụng làm sao cho nó hợp lý hiệu quả thì đó là một cái mà chúng ta cần nói đến nhẫn là một cái sản phẩm mà cho chính đôi bàn tay Tuần Macau đã sáng tạo ra cái nhẫn nọ hình video clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đeo nhẫn hiệu quả nhất quân vị bát đĩa là hoàn toàn là xanh chín trong uh, giới đánh nhẫn thì có trong giới nhẫn thì có nhẫn uh, tròn hay gọi là nhẫn cưới bên cạnh nhẫn cưới nhẫn đá anh em đây có rất nhiều nhẫn có hai dòng nhẫn đó chính là nhẫn cưới và nhẫn đá nhưng bên cạnh dòng nhẫn cưới và nhẫn đá này thì chúng ta còn dòng sản phẩm đặc biệt là tuân mới đưa ra đó chính là dòng dẫn nhẫn hộp đại bàng bây giờ để đi test cái độ chính xác của cái nhẫn hộp đại bàng này nhé anh em à, nhẫn này thì mang tính chất độc quyền đây rất chi là đẹp hiệu quả cao và công dụng của nhẫn ra làm sao ở đây bây giờ anh em nhìn này anh em nhìn tôi này Đó, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách này trước khi à, đây là một bộ quân xanh chín bát đĩa xanh chín anh em úp bát vào quân nằm ở vị trí nào cũng được anh em úp bát vào này anh em cầm lên này tay anh em chạm vào mép đĩa nó nhẫn đĩa như này đó anh em nhìn chưa ôm bát đĩa như này anh em dốc quân anh em dốc quân để tôi lấy cái tôi lấy cái nhẫn này đây như này anh em chạm vào mép đĩa như này em dốc quân vào trong lòng anh em là anh anh em lúc nào cũng giữ nhẫn với đĩa chạm vào nhau này thì nó sẽ còn nguyên là thứ tự đây tôi đánh anh em mới bán này đó vẫn là thứ tự bước một anh em úp bát vào bước hai là cầm đĩa lên đặt vào đặt mép đĩa đặt mép đĩa vào nhẫn đó bước ba là dốc quân vào trong lòng xong anh em dập dình tay và rung tay thôi thì nhẫn nó sẽ tự động nó kêu giống tiếng vị anh em rung mạnh thì nó kêu mạnh rung nhẹ nó kêu nhẹ tùy thuộc vào loại quân của anh em anh em đặt xuống như thế thì anh em ờ, có thể là chơi được ờ, cái dòng sản phẩm ờ, nhẫn nhạc này đánh tứ tử này bây giờ là nó ở lẻ hạn như thế này đây nó ở lẻ như này anh em đấy nó là lẻ như này nhé anh em úp bát vào anh em dốc quân rồi anh em chỉ cần dập dính như vậy thôi là anh em đánh được nhẫn rồi quân vị bát đĩa xanh chín anh em sóc cái là anh em thắng thôi đây vẫn là lẻ đây đánh lẻ à lẻ đánh chẵn là chẵn anh em nhé cái này rất dễ chơi hiệu quả luôn clip này mình sẽ hướng dẫn anh em uh, chơi nhẫn nhạc một cách chu đáo đấy à. bây giờ anh em à, lại lật lên số 2 anh em u bát vào anh em cầm đĩa lên này chỉ tay mép đĩa chạm mép nhẫn này anh em sau cái anh em đặt xuống anh em bán chẵn chắc chắn là nó sẽ ở tiếng chẵn số hai này anh em đánh chắn là chắn đánh lẻ à? lẻ anh em nhé này vẫn là chắn cái nhẫn hộp đại bàng này là duy nhất bên cơ sở chúng tôi có nhé rất đẹp anh em thấy thế nào rất kín vẫn chẵn Đây. còn một số nhẫn như này là nhẫn cưới này anh em này Đó. vẫn đánh chẵn không thể xịt được chúng ta phải lật tính 3 đen chúng ta đánh vẫn cứ lẻ nó lẻ anh em vẫn đánh chẵn à, đánh lẻ chứ nó là ba đen đánh lẻ quên xin lỗi đó đây ván này lại đánh lẻ tiếp này sóc lẻ lẻ sóc chẵn là chẵn nhá lẻ này đó. cảm ơn anh em à, đã thấy à, à, đã theo dõi video và anh em nào thấy cảm thấy hay thì anh em ờ, đăng ký kênh và click vào chữ đăng ký màu đỏ đấy để anh em sẽ được xem nhiều video mới của chúng tôi hay hơn nữa và nếu anh em cảm thấy hay hãy like và chia sẻ vâng xin chân thành cảm ơn anh em